phong thủy ví tiền của bạn có thể hút tài lộc hay không kiểm tra ngay ví tiền của bạn xem có thể hút tài lộc hay không nhé ví tiền đi liền khúc ruột ai ai cũng có nhưng chưa chắc mọi người đã biết sử dụng đúng phong thủy để hút thêm nhiều tài lộc vậy thế nào mới là cách dùng ví tiền chuẩn phong thủy hãy cùng được cúng tâm linh với các chuyên gia phong thủy lý giải về vấn đề này giúp bạn hiểu thực sự rõ hơn và có cách ứng dụng phù hợp gấp tiền đút vào ví sẽ không tụ tài. Theo các chuyên gia phong thủy, điều này không đúng. Dẫu biết rằng ví tiền được sắp xếp gọn gàng, tiền để thẳng và ngăn nắp sẽ tạo ra phong thủy tốt, nhưng không có nghĩa là gấp tiền rồi cho vào ví lại gây khó cho việc tụ tài. Có điều, cách làm này sẽ khiến ví tiền của bạn mất diện tích và cũng không thuận tiện trong việc chi tiêu. Tốt nhất bạn nên để tiền thẳng và cho vào ví. Ngoài ra, cần lưu ý không được để biên lai like hay hóa đơn trong ví. Vật này mang tính ghi lại số tiền đã chi tiêu, nếu cứ lưu giữ lâu ngày khiến tiền bạc càng có xu hướng thâm hụt hoặc là hút thêm nợ nần. Không kéo khóa, ví tiền khó tụ tài. Với những loại ví tiền có khóa kéo, một số người cho rằng sau khi sử dụng xong, không kéo khóa sẽ khiến tài khí khó tụ lại Điều này không hẳn đúng bởi có tới 1 phần 3 số người dùng loại ví này từ những lao động phổ thông, nhân viên văn phòng tới các ông chủ, bà chủ lớn. Vậy bạn nói xem, ví tiền tụ tài hay không? Ví tiền càng nhỏ thì sao? Theo phong thủy, ví tiền kích thước ví tiền to hay nhỏ không ảnh hưởng tới yếu tố phong thủy. Nó chỉ phụ thuộc vào yêu cầu, mục đích và sở thích của người dùng mà thôi. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy lại khá chú trọng tới kiểu dáng ví tiền. Những loại ví có hình dáng kỳ dị, dễ khiến tiền và giấy tờ trong đó bị nhào nát, khiến tài lộc khó tụ, thậm chí còn tiêu tán. Vì thế, họ khuyên nên sử dụng các loại ví có hình dạng càng đơn giản càng tốt như hình chữ nhật, hình vuông, hình bán nguyệt, tượng trưng cho ngũ hành bản mệnh của từng người dung ví màu đỏ sẽ gây thâm hụt tiền bạc hay không căn cứ vào ngũ hành bản mệnh từng người mà có cách chọn màu ví phù hợp ví dụ người mệnh hỏa thích hợp dùng ví màu đỏ để mang lại sự may mắn giàu có tuy nhiên với người kỷ hỏa lại không tốt ngũ hành tương khắc khiến tiền bạc thâm hụt điều này có lý về mặt phong thủy tương tự với những ví màu khác như đen, cam, hồng, vàng, xanh. Nếu tương sinh với ngũ hành bản mệnh, ắt sẽ sinh tài hút lộc. Ngược lại, nếu tương khắc sẽ không mang lại điều may mắn, khó hút tiền bạc. Dùng ví càng lâu thì càng dễ hút tài lộc một số người cho rằng chỉ nên dùng ví trong khoảng 3 năm rồi thay thế ví mới bởi ví cũ đã không còn mang lại nhiều may mắn, điều này cũng không hẳn. Với những chiếc ví chất lượng kém hay trung bình, 3 năm có thể đã hỏng nên người ta phải thay mới. Còn với ví tốt, càng dùng lâu càng dễ được lọc, miễn sao bạn luôn đảm bảo nó sạch sẽ, sáng đẹp và ngăn nắp. Ví càng đắt tiền thì tài lộc càng dễ tụ ư. Ừ điều này không đúng tùy từng điều kiện kinh tế cũng như yếu tố ngũ hành của mỗi người mà có sự lựa chọn ví tiền phù hợp chứ không nhất thiết hay miễn cưỡng phải mua ví đắt tiền